Đấy, cái tròn cá dê đấy Không, có đấy cái gì ạ? Vâng mời các bạn chúng ta đến thăm à, vườn bưởi Đoan Hùng của nhà ông Giang Văn Châu ở thôn Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Thọ, thành phố Hà Nội. Trên vườn bưởi hơn 100 cây này. À, và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày bao nhiêu nhỉ? 27 tháng 11 năm 2021 trên cái vườn bưởi này đang đã à, và đang trổ hoa rất đẹp à, vâng à, thưa ông Nguyễn Hữu Quang ạ à, ông là người mà phụ trách chăm sóc cái vườn bưởi này thì ông có những cái ờ, cái cái um, kinh nghiệm và có những cái lưu ý gì với bà con um, trồng bưởi Đoan Hùng ạ? Tôi uh, xin uh, thưa với bà con nhá. Cái bưởi Đoan Hùng này thì nó lại khác với cái giống bưởi ờ, diễn giống mới đấy là một chút là vì cái bưởi đoan hùng này thì nó lại ăn sớm hơn so với bưởi ờ, bưởi bưởi diễn giống mới của của của Hà Nội mình vâng. đấy cho nên thời điểm này ấy, mà nó ra hoa rồi đấy bạch bạch hộ thì là bà con nên để được là vì cuối tháng 9 đầu tháng 10 nó đã ăn được rồi thì bà con đừng đến vặt bỏ đấy là so đấy là cái giống bưởi của Đoan Hùng đấy trồng ở ờ, huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội đấy thì rồi là bà con nên có hoa về kể, kể cả đang có lụ và có hoa lửa rồi bà con nên để là vì nó ăn sớm cho nên bà con đừng đến vặt bỏ còn nếu mà bưởi diễn ấy thì giờ mà ra hoa mỹ đậu quả thì bà con nên vặt bỏ hết là vì à, nó tại không... tại thời điểm này là bà con là, nên vặt bỏ là phải vặt bỏ đi đấy. đúng không? Là vì nó không đúng thời vụ đấy riêng bưởi diễn giống cũ ấy, thì là nó phải là cứ đập xuân thì bà con mới để được hoa mới để được quả con Đấy, còn mà chưa đập xuân thì bà con không nên để có để nữa xong nó sẽ ra hoa nó sẽ đậu quả nhiều rất đẹp nhưng mà sau về sau không ăn được bà con kể cả à. bà con cái chăm bón tốt hay bón phân tốt hay như thế nào nữa cũng không ăn được à, đấy là đấy. tôi uh, ờ, xin uh, nói với bà con là bưởi diễn giống cũ là bà con nên vặt bỏ hoa Vâng. Còn bưởi Đoan Hùng và bưởi diễn giống giống mới bà con nên để bưởi diễn giống mới hoặc là bưởi à, đường tháng 10 bưởi, đúng không? Hoặc là hay bưởi, là bưởi đường tháng 10. Ừ. Đấy. Hoặc là bưởi đường chín sớm là Hoặc bưởi đường chín sớm. Thì tại thời điểm mà tháng 11 này là chúng ta lên chúng ta lên bỏ có hoa chúng ta cũng nên bỏ. À. Đấy, không thể để được. Bởi vì nếu nó để là sau này là bưởi nó ăn nó sẽ không, không ăn được. Xốp sồ đúng không ạ? À sốt sồ đắng nó đắng nó đắng nó đắng vâng đấy đây chúng ta có thể tiến sang à, thưa ông là ông đánh giá về cái tiềm năng của cái vườn bưởi này thế nào ạ cái vườn bưởi ờ, đoan hùng của bác Giang Vân Châu ông đánh ông là người kỹ thuật ờ, chăm sóc ở đây ông đánh giá về cái tiềm năng của vườn bưởi này như thế nào vườn bưởi này thì so với kinh nghiệm của tôi mà tôi chăm sóc cho bác Giang Vân Châu vườn bưởi này thì vườn bưởi này là quá đẹp yeah cực kỳ đẹp so với các vườn bưởi khác Tại vì trước tôi chưa đến chăm bón ấy thì nó mình có thể đi sâu vào trong phía trong không, này à, trong nó không tỉa cành tạo tán đấy thì tán nó không được đẹp vì bác không biết cách thức chăm bón và không biết tỉa cành tạo tán vâng nên năm nay tôi nên làm với bác vườn bưởi này thì rồi tôi làm đã xong vậy có nghĩa là được 80 phần trăm thì giờ bắt đầu đã ra đang đang ra lũ đang đã ra có lũ. có cành đã lở hoa rồi vâng À, vâng thưa ông là cái ờ, một câu hỏi dành ờ, cho ông là cái ờ, phân silic mà bón vào cho cái bưởi đoan hùng này thì ông thấy là nó có phù hợp không ạ? Cái phân silic Tân Phát Bắc Giang này nếu mà bón là cây bưởi này thì tôi khuyên bà con là nên bón là vì nó rất hợp vâng. hợp với cây bưởi diễn và cây bưởi đoan hùng đấy là vì cái phân này thì nó làm cho là mẫu mã đẹp này sâu bệnh giảm 30% này so với không dùng phân Chinic này cái nhất cái thứ hai và nó làm cho dai cuống quả đấy dai cuống quả và nó làm cho độ ngọt so với không dùng phân Chinic của Tân Phát Bắc Giang đấy là tôi dùng đã được 3 năm nay rồi độ ngọt sẽ độ đường nó sẽ cao hơn đấy. so với là không dùng phân silic đúng không ạ đúng. vâng à, khi mà dùng phân silic ờ, trong những năm qua thì ông nhận xét về cái lá này thế nào lá nếu của mà cây... trước là tôi cách đây 3 năm về trước ấy thì tôi chưa dùng cái phân Sinic này thì lá nó rất mỏng và lá nó không được đẹp mà nó mỏng mà nó rất hay bị sâu bệnh và từ lúc tôi dùng cái phân Sinic 3 năm về đây thì tôi dùng là lá nó rất đẹp nó dày lá và sâu bệnh nó cũng đỡ đỡ được 30 phần trăm so với lúc ờ, không dùng phân Sinic vâng. ờ, và với cái hoa của bưởi đoan hùng này tại thời điểm này ông đánh giá về cái hoa này nó có tiềm năng báo hiệu cho cái vụ ờ, Ờ, mùa bội thu ạ? Cái hoa bưởi của Đoan Hùng này thì tiềm năng như tôi nhìn thế này và so với tôi chăm sóc cái vườn này thì hoa bưởi này là quả là là đẹp. Là đẹp đúng không? Là, vâng, là quá đẹp luôn. Đấy. Đây. Cây nào ở đây ờ, chúng tôi nhận ờ, xét là tất cả các cây là nó cái cành tán của nó rất đẹp nó đồng đẹp đồng đều Đấy. không có cây nào còi và cũng không có cái hiện tượng bị vàng lá và tỷ lệ sâu bệnh ở đây là gần như là không có không có sâu bệnh các bạn nhé cây sinh trưởng phát triển rất là tốt tức là mình phải tránh đón đón cái thời gian tưới nó hợp lý vâng, vâng. bởi vì là cây bưởi này nó không chờ được xuân vâng, vâng. nó ra hoa trước tết à vâng nó ra hoa trước tết sớm hơn bưởi diễn vâng. sớm hơn bưởi diễn tức là phải tưới sớm bưởi diễn một tháng à vâng. thế là đây là bạn quang bạn nhá bạn quang <laughs> ờ, à, chuyên à, chuyên về cây bưởi người thương mẫu đây đất bưởi các bạn nhé đấy, còn đây là ừ, chỗ bác à, bác châu là anh giang văn à, châu giang văn châu là chủ vâng. của cái cây bưởi bưởi đoan hùng rất là kinh tế ở đây tôi là <laughs> vâng. nghệ sĩ Phi Hùng ở đây là có chị Tân uh, giám đốc chào, công ty xin chào các Silic uh, ờ, Tân Phát Bắc Giang đấy rất nhân duyên đấy. Vâng. quen từ chỗ bạn Quang học cùng mình các bạn nhá vâng. thì uh, gặp được chị Tân mà vâng. quen được chị, chị Tân thì gặp được uh, được bác uh, bác bác bác bác, bác Hùng nhá bác Châu bác Châu, bác Châu. và đến đây thì lại gặp được nghệ sĩ Phi Hùng là người đam mê cái cái DJTV TV. và một giai đoạn nữa này sẽ có một gặp được chỗ tận, tận vườn của nhà anh anh Phi Hùng đây để nghe vâng. tiếng đàn bầu của anh thì anh thổi thổi tiếng đàn bầu thổi hồn vào và cây thổi hồn vào cây bưởi các bạn nhé mình vâng. sẽ có những cái video đấy cho bạn chào bạn Đức Nhân TV và cái kinh nghiệm của cái cây bưởi đoan hùng ấy thì là nó sẽ nở hoa trước Tết trước cây bưởi diễn cho nên là chiều nay là bác à, bác Bắc Châu là sẽ tưới cho cho bưởi dạ vâng. và bón cho bưởi toàn bưởi đấy là cái kinh nghiệm của chỗ chỗ anh Quang chia sẻ và chỗ chị Tân à, chia sẻ cho mọi người vâng đã bắt đầu nhú hoa rồi đấy. Đã bắt đầu đang, nhú bắt đang có cái nhú mầm hoa rồi đây này. Nó cũng không khác đang gì nhú mầm hoa rất là tốt các bạn ạ. Chúng ta sẽ tưới hợp lý. Vâng. Cái bưởi nào cứ nhú mầm hoa thì chúng ta là tưới sẽ nở hoa đồng loạt. Còn nếu cây mà khỏe quá mà chưa có nhú mầm hoa chúng ta tưới sẽ bật lục đông. Thích bưởi giữa xịn này, điếu chú thân cây cây bưởi giữa xịn. Đây cây F1 6 40 năm hoa rất nhiều các bạn ạ hoa rất nhiều và hoa to hoa to đẹp cái cái cái um... em làm bữa đấy cực sớm luôn đấy vâng bởi vì bưởi nên ăn sớm em phải làm sớm vâng hoa to và mầm hoa nhiều như thế này thì sẽ báo hiệu cho là thứ nhất là vụ bội thu đây hoa sai chi chít này các bạn này hoa sai chi chít này đấy và với cái vườn bưởi mà ông Nguyễn Hữu Quang đang chăm sóc ở đây thì nhất định sẽ được thu sớm trước thời vụ tức là bưởi đoan hùng sẽ thu vào tháng 8 nhưng mà khi mà mình có những kỹ thuật chăm sóc tốt và chăm sóc Các sớm nào phía từ trên thì có thể là 20 tháng 7 là đã được thu rồi phải không ông Quang? Vâng, vâng, đấy. Cho nên là các bạn à, à, lưu ý là à, với những cái bưởi um, đường chín sớm hoặc là bưởi tháng 10 hoặc là các dòng bưởi thì chúng ta lên bổ sung cái phân trung lượng silic vào để nó cân đối dinh dưỡng và để cho nó khỏe cây, giúp mà phát cành tạo tán tốt cũng như là sai hoa đậu quả và nó làm dai cuống để nó chống rụng hoa và chống rụng quả tốt hơn. Xong rồi. Cái còn bưởi giữa xịn là trăm thực sự nếu mà đúng ra là Đấy, hoa nó rất là to. Chùm hoa sai. Khó hơn. Chùm hoa rất là to mà nhìn nó đẹp trông như là hoa nhài không sổ bệnh ừ, không sổ bệnh

Vâng thưa ông Quang là với những cây bưởi như thế này thì năm ngoái nó bảo là đây là bưởi điện thoại. Ờ, khi mà mình ờ, năm ngoái là năm ngoái năm kia đều đóng bán phân Silic rồi. Thì xin hỏi là với những cây này thì năm ngoái năm kia là năm thôi năm ngoái mình nói gần đây là được bao nhiêu quả trên những cây này? Cái cây những cái cây này là vừa rồi được hơn 200 à, quả. Hơn 200 quả. Bây giờ những bác cây 250 quả mà cây phát triển rất là tốt. Cây này mới có 5 6 tuổi vâng, nhưng mà cái độ vươn cành tạo tán của nó tốt. Và nhưng mà cái lá của cây um, ai mua thì cành tảo tán thì à, sum rơi rồi vâng, vâng. lá của cây bác rất là đẹp lá không xinh đen xinh đen có nghĩa là thời đạo lá không xinh đen lá vừa phải lá vừa phải nhưng mà khỏe lá và hoàn toàn không thấy hiện tượng muội nhện cũng như là không thấy cái hiện tượng là sắc lợn sắt này thì ờ, xin hỏi ông là cái vườn này khi mà dùng phân Silic thì về cái sâu bệnh nó giảm được bao nhiêu phần trăm? Trước mà chưa dùng ấy thì nó sâu bệnh nó nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà từ lúc dùng đến giờ là nó giảm 3% sau 30% bệnh. sau bệnh. Vâng. Đấy, so với lúc chưa dùng Cinic. Vâng. Như vậy thì cũng rất là tốt.